ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dũ nghe tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Chúa ơi, trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. Vì sự nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Hỡi Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã giấy nghịch cùng tôi, một lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi. Chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Ôi, cầu Chúa đói xem tôi và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tớ Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Thư Corinto thứ nhất, chương 1 Phaolô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng sốt than anh em chúng ta gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời bởi các anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Hỏi anh em, Tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cloe, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy. Ta là môn đồ của Phaolô, ta là của Apollo, ta là của Shepha, ta là của Đấng Christ Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngoài Corisbu và Gai Úc tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em. Hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sephana. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại. Song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan tiêu trừ sự thảo biết của người thảo biết người khôn ngoan ở đâu thầy thông giáo ở đâu người biện luận đời nay ở đâu có phải đức chúa trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình chẳng nhờ sự khôn ngoan đức chúa trời mà nhận biết đức chúa trời nên ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy và đang khi người Juda đòi phép lạ, người Gret tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Juda lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Juda hay người Greg, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỏi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Sách Các quan xét Chương 1 Sau khi Josué qua đời, dân Israel bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va mà rằng Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Canaan? Đức Giê-hô-va đáp rằng Ấy là người Juda phải đi lên Kìa, ta đã phó sứ vào tay họ Người Giuđa bèn nói cùng người Simeon là anh em mình rằng Hãy đi lên cùng tôi trong xứ đã bắt thăm về tôi Thì chúng ta sẽ đánh dân Canaan Rồi tôi cũng sẽ đi cùng anh em Đến xứ đã bắt thăm về anh em Người Simeon bèn đi với họ Vậy người Giuđa đi lên Đức Giê-hô-va phó dân Canaan và dân phê Pheresit vào tay họ Tại Bê-xét họ đánh giết một vạn người ở Bezek cũng có gặp Adoni Bezek, bèn xông vào người, đánh bại dân Canaan và dân Pheresit. Adoni Bezek chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của tay và chân. Bây giờ Adoni Bezek nói rằng, có 70 vua bị chặt ngón cái của tay và chân, lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta người ta dẫn vua đến Jerusalem và người chết tại đó. Người Juda hãm đánh thành Jerusalem và chiếm lấy, dùng lưỡi gươm giết dân cư và phóng hỏa thành. Kế ấy, người Juda đi xuống đặng đánh dân Canaan ở trên núi miền Nam và đồng bằng, lại đi đánh dân Canaan ở tại Hebron. Tên Hebron thuở xưa là Kiriath Araba và đánh Sheshai, Ahiman cùng Tanmai. Từ đó, người Juda đi đánh dân cư của Debia, Tên Debia thuở xưa là Kiriath Shefer. Caleb bèn nói, ai hãm đánh Kiriath Shefer và chiếm lấy nó, thì ta sẽ gả con gái ta là Aksa cho người ấy làm vợ. Bây giờ, Othniel, con trai Kena, em thứ Caleb, chiếm lấy thành đó, nên Caleb gả con gái mình là Aksa cho người làm vợ. Khi nàng đã đến nhà Ognien, nàng dục người xin cha mình một miếng ruộng. Nàng xuống khỏi lừa thì Caleb hỏi rằng, con muốn chi? Nàng thưa rằng, xin cha cho con một của phước. Vì cha đã định cho con ở đất miền Nam, xin hãy cho con những nguồn nước. Caleb bèn ban cho nàng các nguồn trên và các nguồn dưới. Và con cháu của Kenneth là anh em bên vợ Môi-se, từ thành cây Chà Là đi lên với con cháu Juda, đến trong đồng vắng Juda ở về phía nam Arab và lập chỗ ở tại giữa dân sự. Kế ấy, người Juda đi cùng anh em mình là người Simeon đánh dân Canaan ở tại Se-phát tận diệt nơi ấy, rồi gọi tên nó là Họt Ma. Người Juda cũng chiếm lấy Gaza cùng địa phận nó, ca Ascalon cùng địa phận nó và Esron cùng địa phận nó. Đức Giê-hô-va ở cùng người Giu-đa, người Giu-đa hãm lấy núi, còn dân sự ở trũng thì họ đuổi đi không đặng vì chúng nó có những xe bằng sắt. Kế sau, theo lệnh của Môi-se, người ta ban Hebron cho Caleb. Caleb bèn đuổi ba con trai của Anak khỏi thành ấy nhưng con cháu Benjamin không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit hãy còn ở chung cùng con cháu Benjamin cho đến ngày nay. Còn nhà Joseph cũng lên đánh bê tên và Đức Giê-hô-va ở cùng họ. Vậy, nhà Joseph sai do thám bê tên. Tên thành này lúc trước là Lucer. Những kẻ do thám thấy một người ở thành đi ra, bèn nói cùng người rằng xin chỉ cho chúng ta ngõ nào đi vào thành được, thì chúng ta sẽ làm ơn cho ngươi. Người bèn chỉ cho họ ngõ người ta đi vào thành được. Chúng bèn lấy gươm đánh giết thành, nhưng để cho người đó và cả nhà người đi. Đoạn, người ấy đi vào xứ dân Hethit, xây một cái thành tại đó và đặt tên là Lucer. Hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Người Manasseh không đuổi được dân cư của Bethsean và của các thành địa hạt nó, cũng chẳng đuổi dân cư của Tha Anak và của các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Dorer và dân ở các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Gibleam và dân ở trong các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Megiddo và dân ở các thành địa hạt nó thì cũng chẳng đuổi đi, vì dân Canaan quyết định ở trong xứ ấy. Sải khi Israel trở nên cường thạnh, thì bắt dân Canaan phục dịch, nhưng không có đuổi chúng nó đi hết. Người Ephraim cũng chẳng đuổi dân Canaan ở tại Gê-xe, nhưng dân Canaan cứ ở cùng họ tại Gê-xe. Người Sabulon cũng chẳng đuổi dân ở Kitron hoặc dân ở Nahalo, và người Canaan ở chung cùng người Sabulon, song phải phục dịch họ. Người Ashe cũng chẳng đuổi dân ở Aco hoặc dân ở Sidon, dân ở Ách Láp dân ở Akship, dân ở Ba, dân ở Afet hay là dân ở Rehob. Người Ashe lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ, vì người Ashe không đuổi chúng nó đi. Người Nephtali không đuổi dân ở Bethshemet và ở Beth Anat nhưng lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ. Còn dân Bethshemet và dân Beth Anat phải phục dịch người Nephtali. Dân Amorit dồn người đang ở trên núi, không cho họ xuống trũng. Dân Amorit định ở tại núi Here, Ayalon và Sa An Bim, nhưng tay của nhà Joseph thắng chúng nó, nên chúng nó phải phục dịch. Địa phận dân Amorit chạy từ dốc Akrabim từ Sela trở lên. Chương 2 Vả thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Ginh-ganh đến Bô Kim và nói rằng ta đã đem các ngươi đi lên khỏi xứ Egypto, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán, ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi. Còn các ngươi chớ lập giao ước cùng dân xứ này, hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó. Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta. Tại sao các ngươi đã làm điều đó? Ta cũng có phán, ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi song chúng nó sẽ ở bên các ngươi và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va vừa nói dứt lời này cho cả dân Israel thì dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Chúng gọi tên chỗ đó là Bô Kim và dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Khi Giô-suê đã cho dân sự về thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy xứ dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thim Nát Here trên núi Ephraim về phía bắc núi ga Ách. Hết thải người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng ba anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai-áp-tô. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy, chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc ba anh và ác tạc tê. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc và chúng nó bóc lột họ. Ngài bán Israel cho các kẻ thù nghịch chung quanh và Israel không còn thế chống cự nổi được trước kẻ thù nghịch mình. Bất luận chúng đi đến đâu, tay của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng đặng giáng họa cho y như Đức Giê-hô-va đã phán và đã thề cùng chúng. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay. Xong, Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Nhưng chúng cũng không nghe các quan xét, vì chúng hành dâm cùng các thần khác và quỳ lại trước mặt các thần ấy. Chúng vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng bắt chước theo tổ phụ, vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va. Và khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Israel, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó và trọn đời quan xét, Ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình. Vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ, tại có những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Kế sau, khi quan xét qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình, tin theo các thần khác hầu việc và thờ lại trước mặt các thần ấy. Israel không khứng chừa bỏ việc làm ác hay là lối cố chấp của họ. Bởi cớ đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel và Ngài phán rằng Vì dân tộc này có bội nghịch giao ước của ta đã truyền cho tổ phụ chúng nó và vì chúng nó không có nghe lời phán ta nên về phần ta ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Giô-suê để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc đó thử thách Israel để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Ấy vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng nó đi và cũng không phó chúng nó vào tay Giô-suê. Chương 3 Này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại đặng dùng chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan. Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Israel, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. Các dân tộc này là dân Philippines cùng năm vua chúng nó, hết thảy dân Canaan, dân Sidon và dân Hevit ở tại núi Liban, từ núi Ba Anh Hẹt Môn cho đến cửa Hamas. Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc này để thử thách Israel, đặng xem thử chúng nó có ý vâng theo các điều răn mà Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. Như vậy, dân Israel ở chung cùng dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorit, dân Phê-rês-sít, dân Hê-vít và dân Yebu-sít, Cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba Anh và Asera. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay Cusan Rishathaim, vua nước Mesopotamia. Dân Israel bị 8 năm phục dịch vua Cusan Rishathaim. Kế ấy, dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn giấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Othniel, con trai của Kena, em thứ của Caleb và người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cusang Rishathaim vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng Cusang Rishathaim. Xứ được hòa bình trong 40 năm. Kế đó Othniel con trai Kena qua đời dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Nên Đức Giê-hô-va khiến Ác-lôn, vua Moab, trở nên cường thạnh để hãm đánh Israel. Vậy Ác-lôn, nhóm hiệp chung quanh mình dân Ammon và dân Amalek kéo đi đánh Israel và chiếm lấy thành cây chà là. Dân Israel bị phục dịch Ác-lôn vua Moab trong 18 năm. Đoạn dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va Đức Giê-hô-va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là E-hút, con trai Gera thuộc về chi phái Benjamin, là người có tật thuận tay tả. Dân Israel sai người đem lễ cống cho Ét-lôn, vua Moab. hút tự làm lấy một cây gươm hai lưỡi dài một thước và đeo theo trong áo mình nơi hán hữu. Vậy, người đem dân lễ cống cho Ét-lôn, vua Moab là một người rất mập. Khi dân lễ cống rồi, bèn cho những kẻ đã đem lễ vật đến đi về. Nhưng chính người đến hầm lấy đá ở gần Kinh Ganh thì trở lại nói rằng, hỡi vua, tôi có một lời tâu kín cùng vua. Vua truyền, hãy nín. Hết thảy những kẻ hầu cận vua bèn đi ra. Bây giờ, vua đang ngồi một mình nơi lầu mát. Ehud đến gần mà nói rằng, tôi có một lời của Đức Chúa Trời tâu lại với vua. Ác Lôn vừa đứng dậy khỏi ngai. Ehud bèn giơ tay tả ra, rút gươm đeo ở phía hữu mà đâm người nơi bụng. Cán gươm cũng lút theo lưỡi, mở liếp lại xung quanh lưỡi gươm, vì người không rút gươm ra khỏi bụng, nó thấu ra sau lưng. Đoạn, ê Ehud lánh ra nơi hiên cửa, đóng các cửa lầu mát lại và gài chốt. Khi ê Ehud đã đi ra khỏi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều đóng gài chốt thì nói với nhau rằng hoặc vua đi ngơi trong lầu mát chăng? Chúng đợi rất lâu đến đổi hổ thẹn, song vì không thấy vua mở cửa phòng, bèn lấy chìa khóa và mở. Kìa, thấy chúa mình đã chết, nằm sải trên đất. Trong khi chúng trì hoãn, Ehud đã trốn qua khỏi các hầm đá, lánh đến Syria. Người vừa đến, bèn thổi kèn lên trong núi Ephraim. Dân Israel đều cùng người xuống khỏi núi và chính người đi ở đầu hết. Ehud nói cùng chúng rằng, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó vào tay các ngươi dân Mô-áp là kẻ thù nghịch các ngươi. Chúng đều theo người xuống chiếm cứ các chỗ cạn sông Giô-đanh là đường đi đến Mô-áp, cấm không cho ai đi qua. Vậy, trong lúc đó dân Israel đánh giết chừng 10.000 người Moab, thảy đều là tay mạnh mẽ, can đảm, không một ai thoát khỏi được. Trong ngày đó,